Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Hiền Trung. Ngày hôm nay Trung may mắn được học khóa học về YouTube của anh Phùng Duy Hoang. Trong buổi học, anh dạy rất là nhiều kiến thức như là ba bí mật của YouTube, đó là làm thế nào để từ một nội dung có thể tạo ra được 6 nguồn thu nhập trên YouTube. Làm thế nào để lựa chọn đúng chủ đề phù hợp với chính bạn ngay từ đầu để chắc chắn bạn đạt được thành công trên YouTube và làm thế nào để tạo ra dòng thu nhập thụ động trên YouTube ngay cả khi bạn không giỏi về công nghệ rồi những tuyệt chiêu giúp bạn phát triển nội dung và đột phá thu nhập trên YouTube rất nhiều kiến thức hữu ích tuy nhiên đối với Trung thì cái mà Trung học được nhiều nhất từ buổi học đó là tư duy đúng về việc xây dựng kênh YouTube. Nếu như bạn đang cung cấp một sản phẩm dịch vụ tốt mà bạn không xuất hiện trên YouTube để khách hàng có thể tìm thấy và mua sản phẩm của bạn thì bạn đang có lỗi với khách hàng tiềm năng của mình. Khi họ xem, họ không thấy những sản phẩm tốt của chúng ta mà họ lại tìm thấy những sản phẩm không uy tín, những sản phẩm kém chất lượng thì đó là lỗi của chính chúng ta Đừng bao giờ đợi chờ mọi thứ hoàn hảo, hãy bắt đầu để mọi thứ hoàn hảo. Đó là câu nói trung tâm đắt nhất trong buổi học. Cảm ơn anh Phùng Duy Hoan rất nhiều về một buổi học cực kỳ hữu ích.